đó anh em có thấy là cái gió nó, thổi này cực kỳ mạnh nha đó. mình dùng con cá để thí nghiệm nhá đó em thấy không có mát điện xuống là nó sẽ nhảy ngay nha Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh ờ, youtube của shop linh kiện DIY nha Hôm nay thì bên mình mới về được một cái lô quạt cực kỳ là nhiều Đây mình sẽ cho anh em xem thử nhá Đó Thấy bao nằm trong đó luôn ạ Số lượng khoảng vài trăm cây Hàng của Nhật nha anh em nhá Quạt sắt full kim loại Ngoài ra thì có một số ít những cái đèn pha hàng Nhật của hãng Hataya nữa Chút nữa thì mình sẽ giới thiệu Bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu luôn sản phẩm đầu tiên là quạt nhá anh em xem video thì ờ, cho mình xin một like và anh em nào chưa đăng ký thì ờ, nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình ờ, ra mắt sản phẩm mới nhé Ok bây giờ thì mình sẽ giới thiệu luôn cái mẫu quạt của bên mình này đây nhá Anh mình sẽ cho anh em xem cái ngoại hình của nó này hàng này thì anh em có thể thấy là nó chỉ bị chảy xước trước sơn thôi đây do là nằm như vậy này nó cà với nhau đóng bao mà nó cà với nhau như vậy thì chắc chắn là nó sẽ bị chảy xước rồi còn cái hàng này thì nó còn rất là đẹp Đây, mình sẽ cho anh em xem cái cánh của nó này Đây. cánh của nó bằng kim loại và nó được sơn tĩnh điện nha em nhá nên là nó còn rất mới còn bên ngoài thì nó bị cháy xước nhẹ thôi quạt này thì nó xài giống như là xài lướt thôi còn rất mới đây là thông số kỹ thuật của nó nhá hàng của Nhật thì tất nhiên rồi điện 115V công suất 27 đến 28W của hãng ừ. ABM thương hiệu nổi tiếng sản xuất các loại quạt hút quạt sò mình sẽ đo cái ờ, kích thước của quạt cho anh em xem nhé đây con quạt này là nó có đường kính tức là cái cánh quạt của nó đường kính sẽ là khoảng 15 cm nhé còn cái chiều mà lớn nhất của nó sẽ là 17 cm đó 16 chiều này thì là 16 này 17 này chiều nhỏ nhất thì sẽ là 15 cm nhá mình đo cái thông số này để cho anh em ờ, biết được kích thước của nó khi lắp đặt vào những cái ờ, công việc của mình nhá bản của nó là dày 4 phân và trọng lượng của mỗi con quạt này là nặng gần 1 kg nhá 900 g 8 900 g gần 1 kg đây đây là hai cái chân cấp điện anh em cấp nguồn 110V và nó sẽ chạy ngay nhé anh em lưu ý là chạy điện 110 nhá. con quạt này thì um, toàn bộ phần vỏ của nó được làm bằng kim loại này vỏ kim loại này động cơ cũng kim loại cánh của nó cũng bằng kim loại luôn nhá đó rất là chất lượng đó. nhìn cái dàn vỏ thấy ok rồi còn đây là một cái nội thất bên trong của nó này mình đã bung ra sẵn cho anh em xem này đó Đấy, anh em có thấy nó nó sản xuất rất là chất lượng nha bên trong rất mới hai vòng bi trước sau này đó, rất là ngon động cơ rất là nặng nha bên trong mình sẽ cho anh em xem này đây nó quấn toàn bằng dây đồng thôi hàng của Nhật sản xuất thì chất lượng cực kỳ là ok rồi đó anh em có thấy cuộn dây của nó này đó đằng trước và đằng sau thì đều có vòng bi để nó chạy rất êm và độ bền của nó thì rất cao rồi ok bây giờ thì mình sẽ test cho anh em xem nhé mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng nó luôn nhá đây anh em sẽ đấu dây điện vào hai cái chân này của nó này đấy nhá đây trên cái quạt nó sẽ có hai cái chân để đấu dây điện này anh em sẽ đấu cho mình một sợi dây điện ra như thế này và sau đó là anh em sẽ cắm điện vào những cái cục biến áp như thế này nhá đây ở đây mình có hai hai loại này loại này 50W này loại này 100W này cái này thì giá của nó chỉ vài chục ngàn nhưng mình khuyến anh khuyên cáo anh em là lên sử dụng luôn cái hàng 100W này nhá bởi vì thằng này nó ghi là 50W nhưng mà công suất thực của nó không được nên nó chạy chạy cái hàng 50W này thì nó sẽ hơi yếu anh em chạy luôn cái cục 100W này này giá anh cục này anh em mua ngoài tiệm giá của nó chỉ khoảng tầm 8 90 ngàn thôi nhưng mà sử dụng được rất là nhiều công việc hay là anh em có thể tìm mua những cái cục biến áp như thế này nhá nếu như sử dụng nhiều quạt thì anh em mua cục này cục này sẽ chạy nhiều quạt còn anh em chạy một hai cái thì anh em mua cục này được rồi đây mình sẽ cắm cục biến áp này đó và sau đó mình sẽ cắm vào điện nhà đây mình sẽ cắm vào ổ điện nhé đó em có thấy là quạt nó quay rất là mạnh mạnh lắm anh em gió của nó rất mạnh nha đây, mình sẽ thử cho anh em xem này đó anh em có thấy là cái gió nó, nó thổi này cực kỳ mạnh nha hút này đấy nó hút này. đấy đấy đó quạt này là quạt là hút thổi hai chiều nhá có thể vừa thổi vừa hút được mặc dù là mình đã rút điện ra rồi nhưng mà do cái vòng bi của nó trơn nên là anh em có thể thấy là nó còn quay rất là lâu nhá mặc dù là mình đã rút điện ra rồi này đó quạt nó vẫn còn chạy đó anh em có thấy là cái vòng bi của nó chất lượng rất là ok nha điện ra rồi mà nó vẫn còn chạy cái này anh em sử dụng làm quạt hút này hay là làm quạt gió cho mát cũng được luôn nhá cái quạt này công suất 28W ấy, nó mạnh ngang ngửa như cái quạt uh, hiện tại mình đang sử dụng ở gia đình quạt mát á mà thực tế đây nó là dòng quạt này anh em có thể sử dụng làm uh, tản nhiệt này quạt hút quạt thổi gắn cho phòng tắm toilet hút mùi đều rất ok nhá giá là 150 ngàn một cây nhá anh em mua về đầu tư thêm một cục biến áp khoảng tầm 7-80 ngàn nữa tính ra vẫn còn rẻ hơn anh em mua mấy cái quạt hút mà của thị trường Việt Nam sản xuất Ok mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả của video nhé 150 ngàn một cây tiếp theo thì sẽ là một vài những cái phụ kiện của máy bắn vít nhé Đầu tiên thì ở đây mình có một bộ combo ba đầu chuyển khẩu này bộ ba đầu chuyển khẩu đây cho anh em xem cái chất liệu của nó này bộ này thì anh ứng dụng của nó là anh em sử dụng để gắn vào cho máy bắn vít sau đó là chuyển sang các cái đầu như là đầu um, đây nó giống cái này, này 3 phần 8 này 1 phần 2 và 1 phần 4 nhá 3 phần 8 1 phần 2 1 phần 4 với bộ ba đầu chuyển khẩu này thì anh em có thể sử dụng được gắn được rất là nhiều những cái khẩu mở ốc để sửa chữa các loại máy móc sửa xe chẳng hạn một bộ ba đầu chuyển khẩu hàng xịn nha ở đây mình có một cái bộ hàng thường này mình sẽ so sánh cái chất lượng của nó cho anh em xem nhé đây đây là ba bộ hàng hàng này là hàng xuất nhập thôi nhưng mà chất lượng của nó không tốt mà đây em có thấy là cái hàng thường đó, là nó có sẽ bị những cái lỗi như thế này thép này của nó chưa qua quá trình tôi luyện nên là nó rất mềm nhá đây. so với lại ba cái đầu chuyển này thì chất lượng của nó thua rất là nhiều bộ này anh em mua ngoài thị trường ở những cái tiệm bán ờ, đồ điện chắc là rất là nhiều giá của nó chỉ khoảng 50 ngàn thôi nhưng mà chất lượng của nó không tốt thì cái chất thép này của nó là chất xi si này thép xi si. có rất là nhiều lỗi ở trên những cái chất thép này đó, mình so sánh để anh em có cái sự ờ, cân nhắc lựa chọn khi mua hàng nhá cái này thì anh em mua về dùng tạm được thôi nhưng mà dùng lâu dài thì nó sẽ không bền với lại nó cũng lỏng lẻo nó không có được chắc như cái bộ này bộ này của mình 3 ờ, mũi 3 phần 8 1 phần 2 và 1 phần 4 nhá sẽ có giá là 100 ngàn một bộ ba đầu như thế này giá 100 ngàn nhá Ok mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần ờ, mô tả của video bên Shopee nhé một trăm ngàn bộ ba mũi tiếp theo là mũi vít này mũi vít mũi vít hàng Nhật bãi nha đây mình sẽ cho anh em xem này đó nó có cả chữ ờ, của hãng Nitto nha Made in Japan khắc chìm này hàng nội địa Nhật đó Made in Japan nha mũi vít hai đầu chiều dài của nó là 11 phân nhá hai đầu mũi này bắn rất là bền mình nghĩ là nó còn xịn hơn những cái mũi vít của mấy cái hãng đều watt á đây là hàng nội địa nhật nhưng mà không hiểu sao là nó có những cái lỗ như thế này mình nghĩ là những cái lỗ này nó khoan là để chống chống cong á. chống cong vênh bởi vì kim loại mà mũi vít rất là mới còn rất mới nha ngoại hình thì nó sẽ chỉ bị hơi ờ, hơi bị gì xét nhẹ một chút thôi do là hàng hàng nằm ngoài bãi mà nhưng mà còn rất đẹp đặc biệt là những cái đầu vít của nó thì còn gần như là mới nha và cái chất thép của nó đã qua tôi luyện nhìn trông rất là chất lượng rồi ok mũi này thì sẽ có giá là 30 ngàn một mũi nha 30 ngàn một mũi vít của Nhật vít Nito dài 11cm nhé anh em lưu ý giúp mình để khi đặt hàng không bị nhầm với những cái mẫu sản phẩm khác đây là vít à, của hãng Nito nha tiếp theo thì ở đây mình có thêm một mẫu vít mới này cũng là hàng của hãng Nito luôn đây nó có khắc chìm chữ Made in Japan nha em thấy không rất là đẹp mũi này thì à, toàn bộ đều là mũi PH3 nha tức là nó chuyên dùng để anh em mở những con ốc lớn giá là 15 ngàn một mũi nha mũi PH3 hai đầu anh em có thể gắn được cả cho máy bắn vít tất cả những mẫu vít này đều có thể gắn được cả, cả cho máy bắn vít lẫn máy khoan nhá cái mũi uh, ờ, PH3 hai đầu này giá vít Nhật này giá 15 ngàn nhá cây này là giá 30 tiếp theo thì ở đây mình có những cái combo mũi vít này đây nhá bộ combo số 1 bộ số 1 này số 1 nhá giá 100 ngàn giá 100 ngàn bao gồm 10 mũi vít trong đó là 5 mũi vít của Dewatt và 5 mũi vít của bốt nha chiều dài 5cm hàng chính hãng còn rất mới cái này nó không có hộp nhá nên là mình bỏ vào trong bịch như vậy cho nó sạch sẽ vì là hàng mới 100% và mức giá này rất rẻ nha tính ra chỉ có 10 ngàn một mũi thôi bộ 10 mũi vít giá 100 ngàn nhá mã số 1 tiếp theo nhá tiếp theo là bộ mã số 2 này số 2 nha Số 2 cũng là 100 ngàn luôn 100 ngàn luôn Trong đó thì nó sẽ có bao gồm là 3 mũi vít dài 5 phân của đều gác 3 mũi vít dài 5 phân của bốt và hai mũi vít dài 9 cm nha. Hai mũi dài của hãng à, đều watt luôn. Bộ này sẽ có giá là 100 ngàn đồng giá nha. Bộ số 2, mã số của nó là bộ combo vít số 2 nha. Tiếp theo là bộ combo mũi vít số 3 này đây bộ vít số 3 nha bộ số 3 này giá cũng 100 ngàn luôn rồi giá 100 bao gồm hai mũi vít dài 5 phân hai mũi vít dài 9 phân và hai mũi vít dài 15 phân nhé hàng mới một chính hãng mới 100% luôn em nhé tất cả những cái bộ combo mũi vít này đều mới 100% và thép của hãng đều quát màu đen đây là màu thép đã qua tôi luyện ở nhiệt độ cao nên là chất lượng rất tốt hàng mới 100% này đó đều quát ok nhá bộ số 3 giá 100 ngàn luôn nhá 6 mũi vít trong đó là hai mũi dài hai mũi ngắn và hai mũi chung bộ này sẽ có mã số là số 3 100 ngàn nhé mình phải ghi giá ở đây để cho anh em có thể ờ, có thể nắm được vì có nhiều anh em xem video xong bị quên giá Ok tiếp theo sẽ là lô Atomat chống giật nhé lô này về rất đẹp hàng của bên mình thì anh em khỏi phải lo về về cái chất lượng của nó nhá đây mình sẽ view qua cho anh em xem này đây là hàng tháo tủ điện nhá Aptomat hàng chống giật tháo tủ điện 20A này đây 30A nhá đó nguyên tem còn rất đẹp có những cái thì tem hơi bị chảy nhẹ còn đa phần là nguyên tem đó, rất đẹp nhá đây 20A này đó 32 này ba mươi này đó rất nhiều các mẫu mã và các thương hiệu khác nhau nha hàng bãi tất cả sẽ được bên mình test kỹ trước khi giao hàng cho anh em nhé nhiều thương hiệu khác nhau LG này TSLS và rất nhiều thương hiệu khác nhau nổi tiếng về giá thì rất rẻ nha chỉ có hai năm chục ngàn một cái 20 ampe như thế này cái này chỉ có 50 ngàn một cái thôi nhá đây những cái 20 ampe như này là 50 ngàn còn những cái 30 ampe như thế này nhá 30 ampe này sẽ có giá là 60 ngàn một cái nha ngoài ra thì ở đây mình có vài mẫu ad 3 pha 5A này 3 pha 5A nha dùng để cho anh em lắp máy 3 pha nha hay là lắp lắp áp tổng gia đình anh em dùng con này cũng được bỏ dây ở giữa lắp hai dây hai bên làm áp à, tổng trong gia đình cũng ok hàng chống giật nhá về giá của sản phẩm thì con 50A này sẽ có giá là 180 ngàn nhá đây là hàng 3 pha còn át à, à, tomat chống giật 20 30 thì giá là 50 ngàn và 60 ngàn thế này ứng dụng của nó thì anh em sử dụng để lắp à, trong gia đình để chống giật này lắp cho máy nước nóng hay máy giặt máy lạnh hay là lắp cho phòng phòng ngủ phòng tắm thì đều ok đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp nó trước nha đây đầu tiên thì khi mà mọi người để theo chiều thẳng đứng như thế này thì hai dây điện vào nó sẽ là hai dây nằm ở phía trên nhá và dây điện ra thì nó sẽ nằm ở dưới ở đây mình sử dụng một cọng dây ờ, lửa để test nó nhá có nhiều anh em nói là sao mà nhận hàng về bấm nút nó không nhảy thì mình thông báo với anh em là automat này anh em cần phải đấu điện nhá đấu điện vào rồi cắm điện nhấn nút nó mới nhảy còn bình thường bình thường đây của mình nhấn nút nó cũng không nhảy nhá đó bây giờ mình sẽ cắm điện này đó khi cắm điện anh em nhấn nút này đó cắm điện là nhấn nút nó sẽ nhảy luôn nhá rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem khả năng chống giật của nó này đó em thấy không con cá để thí nghiệm nhá đó em thấy không có mát điện xuống là nó sẽ nhảy ngay nhá đó. thấy chưa đó. Đó, áp rất là nhạy nhé Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là lô đèn của hãng Hataja nhé đây mình sẽ lấy một con ra à, để cho anh em xem chi tiết hơn nhé đây đèn này 100V 500W Made in Japan nhé đây là loại đèn halogen đây halogen này halogen của hãng Hataja đèn thì nó sẽ có một cái ờ, cái tay cầm một cái tay cầm để anh em cầm tay này ngoài ra thì nó có thêm một cái cái gá có thể bắt được vào những cái cây sắt cây sắt tròn ống tuyếp để anh em có thể cột lên trên giàn giáo này hay là bắt để chiếu sáng khi thi công công trình nhá ngoài ra thì anh em cũng có thể sử dụng để chiếu sáng trong sân vườn cũng được con này công suất 500W nó rất là sáng nha mình sẽ test thử cho anh xem nhé ở đây mình sẽ test tạm thử với cục biến áp 300W nữa thôi anh em mà mua về sử dụng thì lên sử dụng cục biến áp công suất từ 500W trở lên nhé bởi vì nó mới có thể chịu được cái ờ, cái độ sáng của đèn đây mình sẽ cắm cục biến áp và thử cho anh em xem này đó anh em có thấy cái ánh sáng của nó này đó hiện tại bây giờ là ban ngày nhá siêu sáng luôn đó cái này anh em sử dụng đi làm đêm làm công trình thì quá ok luôn rồi đó đây là mình đang test cho ban ngày nhá ban đêm thì nó cực kỳ là sáng đó anh em có thấy là khi rút điện ra một cái là nó nằm mờ cả camera luôn đèn này mình chưa vệ sinh nhá nó còn rất là đẹp mà chỉ hơi bám bụi nhẹ thôi này em có thấy này đó, mình chưa có vệ sinh hàng mình mới lấy về mình làm video giới thiệu cho anh em luôn đây ngoài ra thì cái phần này nó có thể đây nâng lên hạ xuống được này rất là tiện để anh em có thể điều chỉnh được cái cao độ của nó nhá còn đây là phía tay cầm ngoài ra thì toàn bộ cái phần vỏ của nó đây bằng hợp kim nhôm nhá để làm gì để nó tản nhiệt tốt hơn đó có thấy không một cây đèn siêu chất lượng giá 400 ngàn một cây nhá anh em nào có nhu cầu quan tâm có thể liên hệ cho mình cây này mình sẽ không đăng lên Shopee mà mình sẽ chốt trực tiếp cho anh em qua số điện thoại nha 400 ngàn một cây bóng đèn halogen nha rất đẹp sản phẩm tiếp theo trong ờ, video ngày hôm nay là bên mình mới về một cái lô máy cắt cỏ này ở đây anh em có thấy là chỗ này nó khoảng vài trăm cái luôn mấy bao đây là lô hàng tồn kho đây thông số kỹ thuật của nó này 3,7V 1300mAh lô này thì máy nó vẫn còn hoạt động bình thường nhá chỉ có cái là nó không có sạc thôi anh em mua về tự kiếm sạc nhá cách sử dụng của nó thì anh em chỉ việc uh, cái công tắc này xuống này sau đó là mọi người sẽ nhấn pin này đó đây là báo pin nha và mọi người bấm một cái nút khóa an toàn này đó sau đó nó bóp cò nếu mà không bấm một cái nút khóa này thì máy nó sẽ không chạy nha. mình phải bấm cái này trước rồi mình mới bóp cò đó cái này anh em sử dụng để cắt cỏ sân vườn thì rất là ok sẽ test thử cho anh em trên mấy cây cỏ này nha giá mình vẫn thanh lý cho anh em giá 140 ngàn một cây nha bao gồm máy và pin và không có sạc nhá anh em mua về tự kiếm sạc giúp mình nhá máy thì nó sử dụng pin 18650 ờ, sạc của đèn pin cũng rất là phổ biến vì số lượng nhiều mà nó là hàng tồn kho nên không có sạc nên mình không có cung cấp sạc cho anh em được mình bao cho anh em tất cả pin còn hoạt động bình thường nhá anh em về chỉ việc kiếm sạc là có thể sử dụng được ngay giá 140 ngàn một cây nhá mình sẽ để đường link trong phần ờ, mô tả của video sản phẩm cuối cùng ờ, trong ờ, video ngày hôm nay nhá, là bên mình mới về thêm dây nguồn này dây nguồn của hãng Carisan các loại 5 mét này 10 mét này 15 mét này hôm trước có nhiều anh em hỏi mà nó bị hết hàng nay mới về lại nhé mình thông báo cho anh em là hàng nó mới có đây mình sẽ cắt ra cho anh em xem này cuộn này là 10 mét nhé đây một cuộn nguyên bản của nó sẽ bao gồm là 10 mét dây của hãng Carisan này dây Carisan 2 x 2.5 này đó có vỏ bọc bên ngoài nhé đó, dây rất là chất lượng bên cạnh đó thì Cuộn dây điện đã được tích hợp sẵn, ổ cắm và phích cắm được đúc bằng cao su siêu bền chịu lực va đập rất tốt đó, anh em có thấy này. Đó, ổ này anh em mua cuộn này đi làm công trình thì không biết bao giờ mới hỏng được vì nó rất bền đó ổ này thì nó có ba lỗ nha kích thước rất là nhỏ gọn này bỏ vào trong giỏ đồ nghề thì nó sẽ không tốn nhiều diện tích của anh em ở đây thì nó có một cái móc treo này để anh em có thể buộc vào trong ờ, dàn giáo hoặc vào trong thang để khi leo cao có thể sử dụng ở đây thì cái phích cắm ổ cắm này thì vừa có thể cắm được phích tròn nhá đây, vừa có thể cắm được phích tròn này Đó, cắm rất là chặt Đó, anh em cắm chặt như vậy là anh em có thể kéo cái máy hàn này luôn kéo máy hàn máy khoan không sợ tuột nhá không sợ lỏng lẻo khi thi công và ngoài ra thì cắm được cả phích dẹt nhé đây mình sẽ cắm điện cho em xem này đó khi em cắm điện thì ở đầu của cắm nó sẽ báo đèn như thế này nhá đó em thấy là nó có đèn báo này báo đã có điện rồi đó, đó khi em cắm phích cắm vào thì nó cũng có đèn luôn ok con này sử dụng cho anh em đi làm công trình này hay sử dụng trong gia đình thì cũng đều rất ok nhá giá của cuộn dây 10m ờ, như thế này sẽ là 290 ngàn cuộn 5m bao gồm cả ổ cắm phích cắm sẽ có giá là 200 ngàn nhé còn cuộn dài nhất là cuộn 15m này sẽ có giá là 370 dài 15m nha dây toàn bộ là dây 2.5 của hãng ờ, Calisan nha ngoài ra thì anh em nào không thích ờ, mua dây điện sẵn thì cũng có thể mua những cái ổ cắm này hay là những cái cắm bán giờ như thế này nhá đây nó có ba loại này cái này là cái ổ cắm này nó giống cái này của mình đang xài này đó, ổ này thì ưu điểm của nó là có tới 5 lỗ cắm và cắm được rất nhiều đa năng nhiều chi tiết này cả ba chấu hai chấu này nhưng mà nó không có đèn báo còn cái ổ này thì nó nhỏ gọn này nó chỉ có ba lỗ thôi và chỉ cắm được phích dẹp phích tròn thôi không cắm được cái phích ờ, ba chấu thì um, đó nó có đều có ưu điểm nhược điểm hai cái ổ này thì bên mình đều đang bán đồng giá là 60 ngàn một cái còn cái chui cắm này thì đều có giá là hai chục ngàn nhé anh em cũng có thể uh, đặt hàng chung nếu như cần Ok tất cả những sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ờ, đặt hàng ở bên Shopee cho anh em đặt nhé hoặc anh em có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại mình để trên màn hình Cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ bấm đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều sản phẩm khác nha